Bao giờ bạn thường xuyên so sánh bản thân của mình với người khác? Bạn thường hay kiểm tra tình hình của bạn bè, thậm chí của người yêu cũ hay những bạn bè cũ trên Facebook hay trên Instagram để bạn biết cuộc sống của họ như thế nào. Hãy nói thật lòng, liệu bạn có thật sự tò mò hay nó đến từ sự canh tị đến từ bên trong của bạn việc đó khiến bạn thỉnh thoảng lại cảm thấy nghi ngờ về bản thân nhưng nếu nó trở nên mất kiểm soát nó sẽ phá hủy cuộc sống của bạn sau đây là 10 dấu hiệu đang phá hủy cuộc sống của bạn một bạn có tính cà khịa cao đó là những người hay cảm thấy bất an với những thành công của người khác có xu hướng muốn ở trên mọi người bạn có thể buồn với nghề buồn nhưng rất khó có thể vui mừng với những thành công của người khác khi đó nó khiến bạn cảm thấy thấp kém bạn hãy bước ra khỏi thang đo của xã hội và hãy đánh giá cao những thành tựu của người khác cũng giống như người khác đang đánh giá cao những thành tựu của bạn để bạn cảm thấy cuộc sống trở nên an nhiên hơn. hai Bạn sống trong thế giới ảo nhiều hơn thế giới thực. Bạn có thường xuyên cập nhật trên Instagram hay Facebook hay trên mạng xã hội thay vì cho cuộc sống hiện tại khi đó bạn quá bận tâm với những danh tiếng trên mạng bạn kiểm tra xem có bao nhiêu lượt like bạn có phải trở thành tâm điểm được chú ý và được tìm kiếm đánh giá cao từ những người khác trên mạng xã hội thứ ba bạn dễ cảm thấy tổn thương chỉ cần một câu nói nặng lời hay một ánh mắt của người khác cũng khiến bạn cảm thấy tổn thương bạn nhạy cảm với mọi thứ bạn sẽ bị lạc hoài trong những mớ suy nghĩ không có lối thoát bạn đang giết chết chính bản thân với cách cảm nhận và suy nghĩ đó 4. Bạn tránh sự ràng buộc Bạn có thói quen đó là phá hủy những mối quan hệ thực sự tốt với người xung quanh nghe có vẻ nghịch lý nhưng bạn đang hủy hoại những mối quan hệ của bạn bạn cảm thấy thật sự mệt mỏi với sự quan tâm thái quá của những người khác đối với bản thân mình đó có thể là bố mẹ có thể là anh chị hay có thể là người yêu hay những người thân thiết của bạn bạn tìm cách tránh né những hội thoại và hạn chế liên lạc với họ và mối quan hệ trở lên nhạt nhòa tại vì bạn cảm thấy bị ràng buộc và cảm thấy khó chịu năm bạn xúc phạm người khác bạn dễ nổi nóng với những điều không theo ý muốn của bạn đặc biệt với những người yếu thế hoặc những người thân của bạn bạn còn nhớ bạn đã từng la lên với những người khác hay chê bai họ nếu đó là cách để bản thân của bạn cảm thấy tốt hơn thì hãy dừng ngay lại bạn đang cư xử một cách thô lỗ và đang không thể chấp nhận được 6. Bạn luôn muốn làm hài lòng tất cả mọi người Liệu bạn có nhanh chóng làm mọi việc để người khác hài lòng? Có một điều bạn chưa biết Bạn cứ cố gắng, cố gắng để làm hài lòng người khác Thì họ càng không thấy hài lòng vì nhu cầu có tính bậc thang bạn cảm thấy kiệt sức và làm tất cả mọi điều để hài lòng tất cả mọi người rồi bạn thường xuyên đánh mất bản thân của mình để làm hài lòng người khác điều này có thể dễ dàng làm bạn cảm thấy bực bội cảm thấy mệt mỏi hãy nhớ rằng bạn có thể kiểm soát người khác nhiều hơn bạn nghĩ thay vì bạn phụ thuộc vào cảm xúc của người khác 7. Bạn quá cầu toàn Bạn luôn cảm thấy những việc mình làm không được như ý muốn cho dù bạn đạt được kết quả cao và mọi người cảm thấy bạn làm rất là tốt nhưng bạn luôn có kỳ vọng cao hơn những gì bạn đạt được điều đó thường xuyên khiến bạn không thoải mái kể cả những người hơi cầu toàn người coi mình là cầu toàn thì cũng sẽ đối mặt với những mặt trái của việc luôn muốn mọi thứ trở nên hoàn hảo nó khiến bạn mệt mỏi và ngăn cản cuộc sống đích thực của bạn 8. Khoe khoang Bạn cố gây ấn tượng với người khác bằng bằng cấp, quần áo hay xe hay những ngôi nhà mà bạn đang sở hữu đúng không? Bạn có cố gắng xây dựng những vỏ bọc bên ngoài hào nhoáng nhưng nó lại khiến những người xung quanh của bạn cảm thấy nhàm chán với những điều đó bạn hãy để cho những thành tích tự lên tiếng hãy nhớ nó là điều bạn nên làm chín không ngừng nghĩ về điều không có khi sự bất an của bạn càng ngày lớn hơn theo thời gian bạn sẽ dễ rơi vào trạng thái lo lắng và trầm cảm khi bạn chưa đạt được những thứ mình có rồi bạn đạt được rồi lại muốn những thứ lớn hơn như việc bạn nghiện shopping và có một chiều hướng suy nghĩ khi bản thân của bạn không đạt được những thứ của bạn muốn thì bạn bắt đầu nghi ngờ về bản thân của mình bạn nghĩ rằng bản thân của bạn chưa đủ tốt hoặc bạn nghĩ bản thân của mình không xứng đáng vậy nên bạn hãy bắt đầu rút lui 10. Bạn đang chạy trốn khỏi những khó khăn thực tại Bạn có đang sống trong thế giới tưởng tượng hơn là thực tại Sự sợ hãi bị đánh cắp những cơ hội phát triển bản thân Bạn có tài năng Bạn có trí tuệ và kỹ năng để đạt được những ước mơ của mình Nhưng thứ giữ bạn lại đó là nỗi sợ Thay vì vượt qua nỗi sợ thất bại bạn luôn tìm lý do để tránh đối diện bạn luôn bao biện cho bản thân và kết quả bạn sẽ không bao giờ có những thứ mà bạn muốn nếu bạn không vượt qua nỗi sợ những điều bất an của bạn đang đối mặt lúc này là gì chúng tôi sẵn sàng lắng nghe hãy để cho chúng tôi biết bằng cách bạn hãy bình luận xuống phần bên dưới và để biết thêm những chủ đề hữu ích. Hãy chắc rằng bạn đã đăng ký kênh của chúng tôi.